Hello, xin chào anh chị em và các bạn có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ khởi đầu một chuỗi các video đầu tư cho người mới bắt đầu. Những bạn nào đang mới bắt đầu tư, những bạn nào đang chuẩn bị tham gia đầu tư, những bạn nào đã đầu tư một vài tháng hoặc là thậm chí một vài năm nhưng chưa có kiến thức căn bản thì hãy đón xem một chuỗi video của Dũng trong thời gian sắp tới ở ờ, trong chuỗi video này các bạn sẽ học được những kiến thức cơ bản có thể giúp bạn có thể cải thiện được đầu tư trong thời gian rất là ngắn. Dũng biết là trong đầu tư thì có rất nhiều các bạn có thể đầu tư rất nhiều năm rồi nhưng có những kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản chúng ta đều không có. Nên Dũng sẽ có một cái chuỗi video để chúng ta có thể đầu tư một cách tốt hơn. Tuy nhiên thì trước khi nói về các chuỗi video này thì câu hỏi đầu tiên chúng ta có thể đặt ra đó là tại sao chúng ta phải đầu tư chứng khoán? ở trên thế giới thì các bạn biết là ở nước Mỹ ờ, ở, nước Mỹ châu Âu và những cái nước xung quanh chúng ta Nhật Bản ờ, Hàn Quốc Trung Quốc thì chúng ta thấy rằng là phần lớn người dân của các nước đó đầu tư rất là lớn tỷ lệ đầu tư rất lớn ở Việt Nam chúng ta thì cái tỷ lệ nhà đầu tư thực sự là rất là ít nên khi mà họ tham gia đầu tư thì phần lớn chúng ta không có kiến thức căn bản và khi vừa không có kiến thức căn bản thì chúng ta biết là điều gì sẽ xảy ra trong quá trình đầu tư của mỗi chúng ta thế thì việc mà chúng ta đầu tư hay tại sao chúng ta đầu tư bởi vì các bạn biết rằng là để chúng ta đi làm công ăn lương thì với mức lương khoảng độ 5 đến 10 triệu đồng thì chắc là rất đơn giản Tuy nhiên thì với những mức lương có thể cao hơn 2 30 triệu đồng hoặc là 50 triệu đồng thì bạn cũng chưa thể là tự do tài chính nhưng khi mà bạn uh, đầu tư hoặc tài chính thì có thể cái, cái sự cải thiện bạn có thể tự do tài chính một cách uh, nhanh chóng nên việc mà bạn làm công ăn lương thì để tự do tài chính có lẽ là một điều rất là khó khăn chỉ có một số các uh, uh, lãnh đạo hoặc các chuyên gia thì họ có thể tự do tài chính trong việc uh, làm công ăn lương của mình còn nếu một số anh chị em thì chúng ta gọi là chuyển sang một cái lĩnh vực khác như là chúng ta gọi là mở các cửa hàng tiện lợi hoặc là chúng ta có những cửa hàng thì khi mà chúng ta mở chúng ta cần phải mặt bằng khi mà chúng ta có vốn và còn rất nhiều các cái quy trình con người và nhiều yếu tố khác nữa và chúng ta biết rằng không phải cửa hàng nào mở cũng có thể thành công không phải là doanh nghiệp nào mở ra cũng thành công nên chính vì vậy thì để mở ra một cái cửa hàng tiện ích hoặc là một cái à, doanh nghiệp vừa nhỏ thì rõ ràng là nó cũng không phải là dễ dàng với chúng ta nên chính vì vậy thì phần lớn là những cái doanh nghiệp đó cũng rất khó để thành công nếu chúng ta không có kỹ năng không có kiến thức không có vốn thì ở ờ, điều đó cũng rất là có thể rất khó để chúng ta có thể phát triển và tự do tài chính thì nó cũng không thể đến với với những người mà chúng ta thấy là không bỏ dành toàn bộ thời gian không bỏ vốn và cũng như kiến thức vào để đầu tư à, cái cuối cùng cái thứ ba nữa chúng ta để ý một chút là uh, ờ, 95 phần trăm các uh, uh, setup khi mở ra đều là sau 5 năm thất bại và chỉ có 5 setup là có thể tồn tại và sau uh, 10 năm nữa thì uh, số đó chỉ còn lại rất ít thôi nên chính vì vậy thì việc mở cái doanh nghiệp mới hay là Ờ, chúng ta mở uh, ờ, cửa hàng tiện ích hoặc uh, làm công ăn lương thì uh, phần lớn chúng ta thấy là khả năng tự do tài chính rất là thấp uh, tuy nhiên thì uh, chúng ta biết rằng là một cái cái kỳ mà cái mà cái tầm quan trọng của việc đầu tư tài chính thì chúng ta thấy rằng là tất cả những người mà đầu tư thành công tất cả những người giỏi những người mà chúng ta gọi là những người mà kiếm được nhiều tiền trên thế giới đó là phần lớn là họ đầu tư tài chính thì đầu tư tài chính thì chúng ta có thể thấy rằng là như là đầu tư về bất động sản nếu chúng ta đầu tư về bất động sản thì cái việc mà phải có số vốn lớn cũng phải có kỹ năng cần phải có rất nhiều tiền thì uh, đầu tư bất động sản nó cũng có những rủi ro nhất định với chúng ta một là phần lớn chúng ta không có vốn để đầu tư thứ hai là nếu những cái chu kỳ lớn thì thanh khoản bất động sản nó rất là gì ạ là cao à, là thấp ạ à, xin lỗi nó là thấp thì chúng ta có thể là uh, không thể bán được bất động sản mà không thể rút tiền à, chúng ta đầu tư vàng thì cũng không phải là vàng là à, là gì ạ không phải là vàng là cái tích trữ mà an toàn bởi vì các bạn biết rằng là những năm trước khi mà vàng lên đến bây giờ tiếp tục từ 30 sau đó tiếp tục tăng đến 49 ờ, đúng không ạ 49 50 gì đó thì vàng bắt đầu có những quá trình lao dốc rất là mạnh và rất nhiều người đầu tư ở vàng 4849 sau đó bị thua lỗ thậm chí là phá sản rất là cao là nhiều nên chính vì vậy thì rõ ràng là đầu tư mọi thứ không có cái gì là an toàn cả đúng không thế thì đầu tư chứng khoán thì sao đầu tư chứng khoán thì các bạn biết rằng là chúng ta chỉ cần số vốn 5 đến 10 triệu đồng là chúng ta có thể đầu tư được và việc mà chúng ta đầu tư chứng khoán thì chúng ta có thể uh, sử dụng số vốn nhỏ và khi mà chúng ta đầu tư chúng ta có kỹ năng có kiến thức rồi thì số vốn nhỏ chúng ta có thể tăng trưởng tăng trưởng dần và có thể uh, dần dần chúng ta có số vốn lớn bởi vì những nhà đầu tư lớn như chúng ta thấy là Livermore hay là Mac Mini, William O'Neill tất cả những đầu tư đó thì cũng chỉ có số vốn một vài chục triệu ban đầu sau đó thì họ mới tiếp tục uh, lãi kép và nâng dần dần lên số vốn của họ là thành triệu đô hoặc là uh, rất nhiều chỗ đồ. thế thì câu chuyện ở đây đó là gì ạ chúng ta cần phải có kỹ năng và tư duy đúng ạ anh hiểu khi mà có kỹ năng và tư duy đúng khi mà uh, những yếu tố đó chúng ta hiểu rõ và biết cách vận động biết chu kỳ của uh, những kỹ năng đó thì rõ ràng chúng ta có thể dễ dàng đầu tư thành công thì trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta cũng biết rằng là 95% các nhà đầu tư chúng ta gọi là thất bại hay bị thua lỗ bởi vì sao bởi thực tế là phần lớn chúng ta đầu tư thì chúng ta gần như là không học bất cứ ai cả chúng ta lên diễn đàn chúng ta xem hoặc chúng ta đọc những cuốn sách nào đó chúng ta xem thì khi mà uh, cái việc mà chúng ta chưa có trải nghiệm chưa có kinh nghiệm thì cái việc mà chúng ta thua lỗ đó là điều tất nhiên rồi nhưng thực tế là chúng ta không muốn học hành chúng ta không muốn là uh, hiểu rõ được cái quy, quy trình vận động của chứng khoán ra sao hiểu rõ được uh, uh, kiến thức của chúng ta cái tư duy chúng ta như thế nào cho đúng nên dẫn đến là số đông người khi mà đầu tư chứng khoán đều thất bại thế thì cái chuỗi video này nó sẽ giúp chúng ta điều gì bởi vì khi mà chúng ta hiểu rõ được cái chuỗi video của Dũng trong thời gian tới thì cái chuỗi video đầu tiên Dũng sẽ nói về tư duy cách tư duy đúng để chúng ta có thể đầu tư thành công bởi vì trên thị trường nó có quá nhiều các hệ thống đầu tư có quá nhiều phương pháp đầu tư nên quan trọng nhất là chúng ta cần phải có một tư duy đúng và khi mà chúng ta có tư duy đúng thì Dũng tin chắc rằng là chúng ta sẽ có những cái bước để chúng ta hành động bước để chúng ta đi và bước để chúng ta làm theo và dần dần chúng ta sẽ cải thiện và à, chúng ta sẽ thành công trên thị trường chứng khoán tiếp theo chúng ta nói về những cái công cụ về phân tích kỹ thuật về trong chứng khoán thì nó có hai phần chính đó là phân kỹ thuật và phân tích cơ bản thì ờ, trong phân tích kỹ thuật thì chúng ta sẽ học về nến chúng ta sẽ có hai bài về nến và việc mà hiểu rõ về nến và thực hành về nến thì Dũng sẽ biết rằng chúng ta sẽ cải thiện về ở ờ, trong quá trình đầu tư của mình tiếp theo chúng ta sẽ nói về RSI, MACD, uh, ờ, Ichimoku, sóng Elliott và rất nhiều các công cụ về nến khác cũng như là công cụ kỹ thuật khác sẽ được gửi đến các bạn trong một chuỗi video sắp tới à, khi mà Dũng chia sẻ mỗi một công cụ thì Dũng sẽ chia sẻ một video mỗi một công cụ chúng ta sẽ hiểu rõ hiểu thấu hơn để chúng ta có thể bắt đầu ứng dụng sau khi mà chúng ta hiểu rõ về những cái công cụ phân tích kỹ thuật thì các bạn sẽ đến với chuỗi về phân tích cơ bản ngoài ra thì các bạn có học được những cái kiến thức về mở tài khoản như thế nào mở tài khoản ở đâu cho nó tốt nhất hoặc là chúng ta còn nắm rõ được cách đọc, đọc bản điện tử cách tìm những cổ phiếu tốt nhất giá khối lượng ảnh hưởng với nhau như nào sẽ có rất nhiều video và nếu chúng ta theo dõi một chuỗi video của Dũng trong cái thời gian tới thì Dũng tin chắc là chúng ta có thể thay đổi thay đổi thay đổi tất cả những cái kỹ năng kiến thức của mình cho dù chúng ta không phải đi học những cái khóa học khoảng 2 đến 30 triệu đồng những khóa học mà rất đắt tiền ở ngoài kia nhưng với những kiến thức mà Dũng chia sẻ cho nhà đầu tư mới bắt đầu nhà đầu tư đã đầu tư lâu năm nhưng chưa có phương pháp hoặc là nhà đầu tư mà đã đầu tư nhưng chúng ta thấy là những kiến thức mà chúng ta có phương pháp nhưng nó chưa rõ ràng thì ở đây Dung sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn chúng ta hiểu rõ hiểu thấu và nắm rõ được rõ được cách vận hành của của chúng và những video này Dung sẽ chia sẻ liên tục liên tục cách ngày một video hôm nay là ngày 11 ờ, ạ à, hôm nay là 11 thì Dũng sẽ chia sẻ và tiếp tục Dũng sẽ chia sẻ vào ngày 3 và bạn sẽ thấy là bạn sẽ đón chờ những video này vào lúc 8 giờ 8 giờ của những ngày lẻ liên tục và uh, những video đó sẽ được phát với những cái kiến thức kỹ năng để các bạn có thể cải thiện được quá trình đầu tư của mình một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các anh các chị và các bạn đã đón xem theo dõi uh, cái chương trình của buổi tối ngày hôm nay đây là video đầu tiên Dũng giới thiệu về à, tại sao chúng ta lại cần phải đầu tư chứng khoán và việc mà chúng ta có kỹ năng đầu tư chứng khoán chúng ta hiểu biết về đầu tư chứng khoán thì chúng ta có thể tự do tài chính chúng ta có thể có cải thiện à, về tài chính của chúng ta cũng như là tránh được cái rủi ro tránh được thua lỗ trong quá trình đầu tư của mỗi anh chị em và đây là một chuỗi video rất giá trị nên khi mà các bạn mới tham gia thị trường hoặc là đã đang định tham gia hoặc là đầu tư lâu năm nhưng chưa có kinh nghiệm thì à, nếu chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh của Dũng để khi mà những cái chuỗi video tiếp tục tiếp tục phát liên tục trong những ngày tới thì bạn là những người sớm nhất nhanh nhất để theo dõi video của Dũng một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại chương trình vào tối thứ sáu xin cảm ơn